Nói đến tự nguyện chúng ta nghe từ đâu Nếu nói rằng nghe từ người lao động mà nói tự nguyện tôi lấy làm lạ Nhìn vào cuộc sống thực tế của người công nhân Hãy nhìn vào những đứa trẻ Mà cha mẹ của họ phải gửi về quê Có người mẹ người cha nào muốn xa con mình hay không Thậm chí một năm hai năm chưa về thăm được con thể có những người cha người mẹ là ông bà rất già rồi vẫn phải giữ cháu để con họ đi làm việc ta thật trân trọng những người lao động như thế họ không cam chịu họ không muốn trở thành gánh nặng của xã hội họ phải đi tìm việc làm mà nói rằng họ tự nguyện để làm quẩn quật suốt ngày tôi cho rằng cái quan điểm này cần phải phải phải phải tranh luận để làm sáng rõ